thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái phần đó là hành trình khách hàng chị nhé đó, ngày hai này ngày hai là hành trình khách hàng này rồi mình sẽ, mình sẽ mở một cái hành trình khách hàng cho chị xem rồi đây chính là hành trình khách hàng này à, tôi mình sẽ giải thích uh, theo cách của mình mình hiểu và gì cách mình hơi khác một xíu nhé rồi để quảng cáo để khách hàng họ thấy mình đúng không là đầu tiên ở anh chị ở cái pha là pha nhận biết này pha nhận biết là chị dùng gì dùng quảng cáo nhé quảng cáo Google Ads này Facebook Ads này ờ, rồi dùng PR nhé đăng đăng báo này, hoặc dùng người nổi tiếng này đó thì sau khi khách hàng đấy khách hàng họ đọc xong đúng không họ đọc xong họ đọc xong họ đến giai đoạn là gì là cân nhắc đánh giá chị anh chị nhé họ cân nhắc là gì thì cái bình nhắc đi trở lại là gì họ đọc bài quảng cáo Facebook mình xong ấy họ sẽ chưa mua hàng với đâu bởi vì đây là bình đã gì đã khảo sát khách hàng đã mua hàng của mình của mình rồi họ sẽ thoát ra ngoài là một này họ sẽ search Google đúng không đấy hành trình của hành trình khách hàng online là vậy họ sẽ search Google họ sẽ search những từ khóa là ví dụ là đánh giá sản phẩm mà xin he của chị à, của chị Hương này sau đó là gì tiếp rồi review sản phẩm này đúng không đấy thì những người khách hàng này là những người khách hàng nhóm gì là những người khách hàng nhóm C họ hãy làm điều này họ thích tỉ mỉ họ thích sự gì uh, sự chi tiết như vậy anh chị chú ý nhé đó khi chị làm tốt được điều này đó là gì anh chị hãy đăng những bài viết để phục vụ cho người nhóm C là nhóm chi tiết nhóm sạch sẽ đấy mình nói nhóm sạch sẽ đấy họ rất là cân ngăn nắp thì anh chị chú ý hãy viết những bài viết gì nó chuẩn đó họ sẽ tìm hiểu những những vấn đề này là à cái thành phần chị nám nó chứa cái chứa chất gì đúng không đó họ sẽ tìm những cái câu hỏi như vậy có khi là gì anh chị bán hàng mà không hiểu bằng họ đâu họ hiểu tất cả những thành phần đó và khi anh chị bán hàng cho họ họ sẽ bảo là như này à cái sản phẩm đó thì uh, em đọc hết rồi nhưng mà chị có biết nó không thì em sợ trong cái sản phẩm của mình chứa chất này chất A chất B chất C nó làm hại cho da đúng không bởi vì da em da dầu vân vân đó chị chú ý nhé đó thì anh chị phải làm cho mình một cái website nữa đó là gì viết lại những cái câu tiêu đề của khách hàng đang tìm kiếm ấy anh chị làm ra những bài viết đó và ở trên bài viết đó anh chị gắn những gì những cái nút bấm để họ bấm họ bấm vào nút đó là nó quay trở lại fanpage của mình anh chị chú ý nhé nó quay trở lại fanpage của mình và khách hàng khách hàng nó mới tin được bảo à chị Hương ơi em đã bấm vào cái website đấy của ai nhưng em bấm lại nó đã chuyển về fanpage của chị thì thôi như này thôi chị gửi cho em một ờ, một sản phẩm để dùng thử đi đó ví dụ như vậy đấy thì lúc đó là khách hàng mới lại quay trở lại mua hàng giai đoạn là gọi là, gọi là, gọi là giai đoạn mua hàng anh chị nhé họ bấm vào nút thì trong quá trình mình làm mình thấy điều đó và mình đo lường khách hàng vậy họ à họ họ xem youtube của mình xong này đúng không rồi họ bấm cái web mà mình mới tạo hôm qua mình show chị mi xem ấy họ bấm cái web đó web đó là bị bán sản phẩm số đấy giờ sau mình hỏi là ờ, bạn biết mình qua đâu và em biết anh qua kênh youtube thế chia sẻ nó thật quá đó sau đó họ bấm họ mua hàng đúng không đó rồi em lại bấm vào cái website của anh nữa cái website là phạm thanh bình com anh viết bài chia sẻ về nó nó vẫn nó lại có nút bấm lại chuyển về cái gì nó chuyển về cái shop của mình đây mình sau cho chị xem rồi đầu tiên mình bán mình sẽ dùng là kênh youtube đúng không youtube mình không quảng cáo không quảng cáo chị nhá ở kênh youtube của mình đây <clears throat> sau lại hôm qua mình sâu cho chị mình xem rồi ok ở trên kênh youtube của mình mình chia sẻ những cái gì à mình làm những cái này này chị này rồi mình chia sẻ những à, những cái những cái kỹ thuật những kỹ năng cáo bỏ qua đã rồi bình chia sẻ những kỹ năng đấy và sau đó bình dẫn dắt họ đến cái gì đến cái shop của mình đây là bình à, ví đây là một cái plugin là streamer để sell web gì ạ à? đó ví dụ như vậy thì khách hàng họ mua cái cái này của mình đó anh chị hiểu vấn đề không và họ đọc này họ bấm xuống phần mô tả họ, họ lại bấm vào gì bấm vào website của mình họ bấm nút này này bấm vào mô tả này đó nó đã chuyển tới cái web bán sản phẩm số của mình đúng không đó rồi rồi mình hỏi họ tiếp là gì có chứ mình hỏi là ở đâu nữa em à, họ bảo là họ vào cái website là phạm thanh bình com này phạm thanh bình com đúng không phạm thanh bình com đây mình không quảng cáo nhé rồi họ đọc những bài viết chia sẻ đây anh chị nhé bài viết chia sẻ này đấy đây thủ thuật à, đây những cái này những bài viết mình chia sẻ này đây chị này top làm plugin SEO tốt nhất này đó họ đọc họ kéo xuống họ đọc chia, chia sẻ bởi vì những bài viết mình chia sẻ là nó chuẩn SEO rồi chị ạ lên top rồi đó rồi họ bấm vào sở hữu cái, cái này đi đó, nó bấm này nó lại chuyển vào cái website này của mình đó thay vì cái website này của mình đúng không bán sản phẩm đây chính là cái fanpage của anh chị đấy anh chị hình dung không đây ý là mình nói ở Facebook ấy đây chính là cái quy trình khách hàng đi họ sẽ search từ khóa đúng không đó, đó, đó như vậy đấy họ sẽ bấm vào những quy trình đi như vậy thì tất cả này bình chung quy lại như này lái chị làm cái gì thì làm là khách hàng nó ở đâu thì mình gì mình bao hết anh chị ạ khách hàng ở Zalo thì mình có Zalo shop này ở trên ờ, Facebook thì mình có fanpage Facebook cá nhân ở trên TikTok thì mình có kênh TikTok ở trên YouTube thì mình có kênh YouTube nữa đó thì cái du kích thì Huy làm rất tốt anh chị nhá nên lại bạn Huy Nguyễn trong lớp nhá à, Huy là học viên của mình đó đây là cách bình phủ anh chị nhá cách bình phủ mà không khách hàng nó không thoát được đâu đó trên này anh, anh, chị thấy đấy kết quả anh chị ạ họ vào hỏi đấy ví dụ có bạn hôm qua hỏi đấy đây Đức này xem mình qua YouTube rồi sau bấm vào website này chị ạ đấy. và mình hỗ trợ các bạn rất rất nhiệt tình nhá kể cả đây sản phẩm mình bán là 117 ngàn anh chị ạ rồi bình cài cho họ miễn phí là cách mình chăm sóc họ gì giống như người thân của mình ấy. gì bình cài họ miễn phí rồi mình hỏi Đức ơi là em mua cho khác thì sao Đức Đức mới bảo bạn Đức bảo thì anh Đình ơi em mua chỗ khác ấy, giá thì cũng 100 ngàn rẻ hơn anh Bình có 17 ngàn thôi nhưng mà gì là họ không cài cho em nhưng mà thấy anh nhiệt tình của anh, anh cài cho em thì em lại ủng hộ anh tiếp một cái nữa đó tại bạn mua thêm một sản phẩm là 297 ngàn là một cái thêm khác của Bình nữa đó đó là cách mình đối xử với khách hàng anh chị ạ như vậy những nhiệt tình thôi đó là câu nói của mình nói gì là nhiệt tình với hết mình với với khách hàng thì khách hàng hết tiền với mình <laughs> đó cứ nhiệt tình anh chị ạ nhiệt tình vào thì cái bình chia sẻ cái quy trình đó là anh chị gì phải tối fanpage cho bình nhá làm cái fanpage tốt vào có một website nữa website chia sẻ nhé bởi vì để, để chúng ta phục vụ những người nhóm C nhé khách hàng nhóm C là nhóm để nhóm kỹ tính nhé họ chưa tin sản phẩm ở đâu họ đã quảng cáo xong họ sẽ lên Google search cái vấn đề đúng không thành phần công thức anh chị chú ý nhé đó mình hiểu họ mà học không được phải hiểu anh chị ạ thì cái phần mà DSC ứng dụng rất tốt trong à, quảng cáo trong marketing nhé thì phần này anh chị mà có cơ hội thì gặp mình tiếp theo nhá mình sẽ chia sẻ chị những cái phần đó là để hiểu được cái bên trong cảm xúc của khách hàng như thế nào đấy đấy quy trình đi nhé yên tâm cứ bình tĩnh bình tĩnh rồi mở tiếp quy trình này rồi sau khi khách hàng đã mua hàng xong rồi đúng không anh chị điện thoại tư vấn rồi là gì à, có những cuộc chương trình quà tặng thì cái này à, ở trên fanpage gửi những chương trình quà tặng dùng fanpage để gửi đúng không thì anh anh chị sử dụng phần mềm là managechat vn.com cái phần này mình hướng dẫn anh chị trong học học phần này luôn đó mà chị quá quá lời chị ạ đấy à, chị, à, chị Hương học 6 triệu chín bảy chị Quyên cũng đóng 6 triệu 97 ở khóa học này đúng không nó quá lời chị ạ đấy nhá mình bán riêng thôi nhưng mà mình quyết tâm là gì mình giúp cho anh chị làm được từng bước một quảng cáo tốt khách hàng vào trong ao sau đó sử dụng hệ thống uh, chatbot để chúng ta chăm sóc gửi quà tặng và phân loại khách hàng nhé à, tất nhiên này khi là khách hàng và cái ao của mình xong đúng không và phân phệ của mình xong và chúng ta phải phân loại luôn hai hai luồng anh chị nhé hai luồng cho mình một là khách hàng chưa mua hàng ở cái mức độ khách hàng đã bấm vào phân pay hỏi giá rồi đó anh chị phân loại cho mình luôn là khách hàng bình và bình hỏi giá đúng không thì chị thương chị hương sẽ gắn thẻ cho mình một cái thẻ đó là gì khách hàng chưa mua hàng bạn huy vào fanpage của chị hương đồng ý mua hàng thì chị Hương sẽ gắn cho Huyền một cái thẻ là gì à đã mua hàng thì sau này chúng ta phải tách làm hai thứ những khách hàng nào đã mua hàng thì chúng ta phải upsell chúng ta phải có những chương trình ưu đãi riêng cho họ và những khách hàng nào mà gì chưa mua hàng chúng ta phải có chiến lược gì chăm sóc cho họ có thể họ chưa tin bởi thành phần công thức có thể họ họ còn gặp vấn đề gì có thể họ chưa có đủ tiền ví dụ như vậy các anh chị phải hiểu họ nhé đấy phần này là phần quan trọng lắm gì ạ ừ thế làm thấy làm marketing nó oải không chị chị à ờ, rồi ờ, chị chị, chị thùy đâu bận tỏ chụp ma chị mi thấy sao chị mi mở mic bình mình xem nào thế phần này căng không chị mi sao à? phần này nguy hiểm à? không ok đúng không à. <laughs> nhiều trời mình mỗi một cái mà cho một bài thôi là đã muốn đi rồi chứ muốn gì mà một cái với nhiều bài nữa dạ đúng rồi Đấy, cho nên là mình không ngủ ở điểm đó chị ạ do mình mình làm chị ạ mình hành động mình làm nhiều lắm bởi vì không ra vấn đề thì không ngủ được khó ngủ lắm đó cho anh chị bảo xong bình nó, nó khỏe vậy không khỏe anh chị ạ là gì à, cái nội lực bên trong mình à, bình đang làm việc vì ai anh chị ạ đang làm vì điều gì còn nếu anh chị thấy là bình đào tạo thấy hay thì có thì tốt anh chị có thể chia sẻ cho đội nhóm mà gặp thằng bình nó cũng ờ, đa cấp nhưng mà nó vui nó thật ví dụ như vậy <laughs> thì anh chị có thể chia sẻ những cái kiến thức của bình cho nhiều người và giới thiệu học viên tới bình thì bình rất là cảm ơn đấy ừ, ừ thì trong quá trình như này trong quá trình chúng ta khách hàng vào trong ao của mình rồi đúng không? và chúng ta phải có một cái thông điệp khác nữa đó cái, cái video buổi sáng ấy đầu giờ mình nói đó là gì là anh chị hay quên là mình bị sai lầm đó là gì là khi mình bán hàng xong đúng không là mình báo xong rồi biến đấy chị ạ rồi nhiều khách hàng lắm nhiều có chị ở ninh bình chị làm may và chị bây giờ chị vẫn gọi bình ơi thôi em bỏ mặc chị hai năm nay rồi ba năm nay em không, không có tâm chị vậy mà ngày trước em bán hàng cho chị em dẻo mỏ thế mà cái mỏi em dẻo vậy nói ngọt mà chị nhớ mãi xong mỏi em dẻo vậy nó thật là đợt em chạy nhiều quá thì không được chăm sóc <clears throat> đó thì bây giờ có hệ thống chăm sóc rồi đó hệ thống chăm sóc rồi thì cách mình chăm sóc bây giờ nó khác ngày xưa chị nhé ngày xưa là chúng ta phải có điện chăm sóc đúng không bây giờ chúng ta quay cái mặt chúng ta xong chị Hương chăm sóc khách hàng bằng cách này quay video đúng không khách hàng mua hàng sau bây giờ họ nhận hàng xong chị thiết lập ở trên hệ thống nó bấm nút gì gửi tin đó gì hướng dẫn sử dụng sản phẩm à, xin chào bạn tôi là Hương đấy thì cảm ơn bạn đã mua hàng của Hương đúng không thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ à, hướng hướng dẫn bạn là sử dụng sản phẩm nhé cho nên tại sao anh chị gì tập trung vào video là vậy đó <clears throat> đó bây giờ có công nghệ rồi có video rồi anh chị quay sẵn quay sẵn lộ trình video xong là chị gửi cho khách hàng thôi họ xem anh chị ạ để thay vì chúng ta có điện mất thời gian đúng không là chúng ta sử dụng hệ thống chúng ta đẩy những video đó cho khách hàng xem đó hoặc là anh chị up lên YouTube đó để khách hàng bấm họ xem thì tăng lượt view cho chúng ta rồi kiếm tiền YouTube nữa <laughs> ví dụ như vậy nhiều chiêu lắm đó cho nên mình vẫn quan trọng ở cái phần là gì anh chị bán xong ấy, là anh chị phải chăm sóc họ cái sai lầm của mình anh chị ấy, là khách hàng nó hỏi lại rất là nhiều sau đó mình bỏ mặc họ đấy cái tiếc điểm đó đây sai lầm của mình nhé đấy, anh chị bán hàng xong anh chị để chăm sóc để họ nhớ mãi anh chị hãy coi họ như người bạn của mình và vâng, tiếp theo đến gì mấy giờ rồi 10 giờ 31 rồi ờ, cái bài tập cho anh chị nhá bài tập cho anh chị này là anh chị lập cho mình một cái fanpage chuẩn sale à, bài tập này bài tập bài tập về nhà đi 10 giờ 31 rồi 10 giờ 31 sẽ nghỉ nhá yên tâm đi trước sau cũng xong thôi à, <laughs> ok bây giờ mình sẽ giới thiệu là cái phần là phần nhỉ